đến từ công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam và anh em được quan sát trên màn hình hôm nay đây thì à, anh em có thể thấy được à, em ở bên cạnh em đây là hai con máy đem chi à, mang thương hiệu Pegasus đến từ công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam và phía bên đây là con máy đem chi với dung tích chứa đó là 200 lít và bên đây là máy đem chi với dung tích chứa là 330 lít và anh em có thể thấy là máy chứa rất là to thì sẽ giúp cho anh em có thể là sử dụng à, như là máy cắt hai đầu này máy vai dập à, và máy à, ép góc thì ờ, dòng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ và cung cấp cái lượng hơi đầy đủ cho tất cả các sản phẩm để anh em có thể sử dụng à, và đối với hai dòng sản phẩm này thì khi anh em đến với công ty Master Việt Nam thì chúng ta sẽ được uh, test thưởng tại kho máy của công ty uh, và được uh, vận chuyển về tới xưởng cho anh em sử dụng à, và đối với những dòng sản phẩm này thì nó hiện tại nó đang có hai dòng hàng một là dòng nhạc uh, sử dụng nhạc một pha và một dòng nhạc đó là sử dụng nhạc ba pha à, bây giờ tới rất là nhiều đơn bỏ chúng ta chưa kéo được điện ba pha thì chúng ta có thể đó là sử dụng hệ thống điện một pha thì điện một pha sẽ được uh, tích hợp sẵn ở trên uh, cái dòng sản phẩm này luôn anh em có thể là lấy về và sử dụng ngay không cần phải đấu lại điện gì cả à, và với hai cái dung tích trước của hai cái dòng sản phẩm này nó có sự khác biệt à, là một mình uh, nó to hơn một mình nó uh, tương đối là hai cái Ờ, ờ, về đó du lịch thì kia nên mà mua cái dòng sản phẩm này về sử dụng ra một cái trang bán sản phẩm tự do thì nó còn tùy thuộc cái khối lượng máy của anh em và khối lượng công việc chúng ta sẽ lựa chọn của mình những cái 200 hay là 330 lít phù hợp để mà chúng ta sử dụng à, và đây là cái dòng sản phẩm chất lượng và được uy tín được sử dụng rất là nhiều trên thị trường Việt Nam hiện tại à, nên là chúng ta à, muốn tại bên ờ, đây thì anh em có thể thấy là con máy đăng ký 3 thì con máy đăng ký này hiện tại đang ờ, được uh, sử dụng đây là điện 33 à, còn máy đăng ký 200 lít mà em thấy đây thì đang được sử dụng đây là điện 220V là điện hộp pha và với cái việc đó là sử dụng uh, điện uh, 220 và điện uh, uh, 3 thì nó sẽ giúp cho anh em của hạnh lựa chọn hơi ở bên trong ấy, thì nó sẽ đảm bảo là đầy đủ cho anh em đây là 330 lít và đối với cái con máy 330 lít này hiện tại đang có công suất motor đang là 5,5 hp ờ, và được nạp hoàn toàn qua hai đầu bò này ờ, và motor sẽ là motor loại đồng hoàn toàn hết cho anh em kể cả đối với lại cái factor Việt Nam thì mình hai chấm đích này đủ để anh em có thể ra hoạt động trong một gian máy từ 08 09 để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho anh em sử dụng ờ, và con này thì được ờ, tích hợp với là ba đầu bò ờ, một đẹp hơi đảm bảo nhanh để cái lượng hơi khi vào trong mình này thì nó sẽ nhanh không làm gián đoạn công việc của anh em và trên cái dòng sản phẩm này thì anh em thấy là đây điện ở trong đây sẽ là đây điện ở đồng hết và đây chúng ta sẽ xem kỹ hơn về cái dòng sản phẩm đây là 200 lít Thì kia cái con 200 lít này sử dụng hệ thống điện một pha ấy. Và khi uh, điện khi chúng ta đưa vào ấy thì chúng ta sẽ để cái đồng hồ này nó lên tầm từ khoảng ờ, là 8 6 đến 8 cân hoặc là 8 đến 10 cân để đảm bảo cho cái lượng uh, hơi của chúng ta sẽ nạp đầy đủ hơn và nhanh hơn khi chúng ta sử dụng máy và đối với dòng sản hai dòng sản phẩm này thì khi anh em mua theo dàn máy của công ty Factor Việt Nam ấy, thì ờ, sẽ tùy vào việc anh em lựa chọn dòng sản phẩm cao cấp thì bên em sẽ bảo hành ờ, theo cả dàn cho anh em đó là 3 năm còn ờ, bảo hành cho một dàn trung bình thì nó rơi vào tầm khoảng đó là 2 năm và đây thì khi anh em mua máy thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho anh em Còn về việc lắp đặt thì đối với dòng sản phẩm máy nén ký này sử dụng rất là đơn giản anh em ạ à. Chúng ta chỉ cần đó là đưa vào và chúng ta cắm điện vào chúng ta sử dụng thôi không cần phải là lắp đặt cầu kỳ gì cả ạ À, và ngoài sản phẩm máy nén khí thì công ty Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất cửa nhôm hệ. À, và với diện tích đó là tổng kho lớn nhất tại khu vực miền Bắc và miền Nam hiện tại, công ty Factor Việt Nam chắc chắn sẽ đem đến cho quý anh em khách hàng à, những cái dòng sản phẩm mới, chất lượng nhất với những cái công nghệ cải tiến của năm 2020 và sản phẩm thì sẽ được à, không ngừng à, nâng cao về cái chất lượng và giá hành thì sẽ đảm bảo cho anh em đó là giá hành hợp lý và anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về những dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam hay là các sản phẩm may nén khí thì anh em có thể liên lạc cho em like 0787 291 188 hoặc là anh em có thể đến là trực tiếp kho của em để mình ờ, xem máy ạ. À. Anh em có thể đến đó là bến xe Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và anh em có thể đến là khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và gọi cho em để em hướng dẫn anh em vào kho và được ờ, xem máy trực tiếp anh em nha à, và một lần nữa thì xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với kênh video của em trong suốt những khoảng thời gian qua à, xin kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe và anh em xem video nếu thấy à, video hữu ích và muốn là xem thêm nhiều video mới thì hãy ấn nút like và đăng ký kênh để có thể là xem những cái video tiếp theo. Nên xin kính chào anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.